64 Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng than thở tôi, gìn giữ mạng sống tôi khỏi sợ kẻ thù nghịch. Xin Chúa giấu tôi khỏi mưu nhiệm của kẻ dữ, khỏi lũ ồn ào của những kẻ làm ác. Chúng nó đã mài lưỡi mình như thanh gươm, nhắm mũi tên mình tức là lời cay đắng. Đặng từ nơi kín dấu bắn vào kẻ trọn vẹn, thình lình chúng nó bắn đại trên người chẳng sợ gì chúng nó tự vững lòng bền chí trong mưu ác, bàn tính nhau để gài bẫy kín dấu mà rằng ai sẽ thấy được. Chúng nó toan những điều ác, chúng nó nói rằng chúng ta đã làm xong, mưu đã sắp sẵn. Tư tưởng bề trong và lòng của mỗi người thật là sâu sắc. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng nó, thình lình chúng nó bị tên, thương tích. Như vậy chúng nó sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó. Hết thảy ai thấy đến đều sẽ lắc đầu cả loài người đều sẽ sợ, họ sẽ giao truyền công việc của Đức Chúa Trời và hiểu biết điều Ngài đã làm. Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va và nương náu mình nơi Ngài. Còn những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình. Sách công vụ các sứ đồ chương 25 Phê Tu đã đến tỉnh mình được ba ngày rồi Thì ở thành Cesare đi lên thành Jerusalem Tại đó có các thầy tế lễ cả và các người sang trọng trong dân Juda đội đơn kiện Phaolô trước mặt người. Vì có ý nghịch thì cố nài xin quan làm ơn đòi Phaolô trở về thành Jerusalem. Họ đặt âm mưu đặng giết người dọc đường. Nhưng phê tu trả lời rằng Phaolô bị giam tại thành Caesare và chính mình người sẽ kiếp trở về thành đó. Lại nói rằng những người tôn trưởng trong các ngươi hãy xuống với ta nếu người ấy có phạm tội gì thì hãy cứ kiện. Phê tu ở cùng họ vừa 8 hay là 10 ngày mà thôi, đoạn trở xuống thành Caesarea. Sáng ngày sau, người ngồi nơi tòa án và truyền dẫn Phaolô đến. Phaolô mới đến thì có các người Juda ở thành Jerusalem xuống vây bọc người, lấy nhiều cớ nặng mà thưa, nhưng chẳng tìm được chứng. Còn Phaolô nói đặng binh vực mình rằng: Tôi chẳng từng làm điều dữ chi hoặc nghịch cùng luật pháp người Juda, hoặc nghịch cùng đền thờ hay là nghịch cùng Caesar. Nhưng phê tu muốn cho đẹp lòng dân Juda thì trả lời rằng Ngươi có muốn lên thành Jerusalem chịu xử tại đó về những việc này trước mặt ta chăng? Phaolô bèn thưa rằng Tôi ứng hầu trước mặt tòa án Caesar Ấy là nơi tôi phải chịu xử Tôi chẳng có lỗi chi với người Juda Như chính mình quan biết rõ ràng ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết thì tôi chẳng từ chối chết đâu. Trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài sự đó đến Caesar. Kế đó Phê Tu bàn tán với công hội mình bèn trả lời rằng Ngươi đã kêu nài Caesar, chắc sẽ đến nơi Caesar. Cách đó mấy ngày, vua Agrippa với Berenice đến thành Caesarea đặng chào Phêtu. Vì hai người ở lại đó mấy ngày, nên Phêtu đem vụ Phaolô trình với vua rằng: Đây có một tin tù mà Felix đã để lại. Lúc tôi ở thành Jerusalem, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dân Juda đến kiện người và xin tôi làm án người đi. Tôi đáp lại rằng, người Roma chẳng có lệ giải nộp một người nào mà bên bị cáo chưa đối nại với bên tiên cáo và người đó chưa có cách thế để chống cãi lời kiện cáo mình. Họ bèn đến đây, thì vừa ngày sau, tôi ra ngồi nơi tòa án, không trễ nải mà truyền dẫn người ấy đến. Các người tiên cáo đều đã có mặt, song không kiện nó về một tội gì như tôi đã đè chừng. Chỉ cáo nó về đạo riêng của họ và một tên Giêsu đã chết kia mà Phaolô quyết rằng còn sống. Trong sự cãi lẫy đó, tôi không biết theo bên nào. Nên hỏi Phaolô muốn đi đến thành Jerusalem để chịu xử mọi điều ấy tại nơi đó chăng? Nhưng nó đã kêu nài để việc kiện mình lại cho hoàng đế phân xử. Vậy tôi đã truyền giam nó trong ngục đợi tới khi tôi giải cho Caesar. Agrippa bèn nói với Phê Tu rằng ta cũng muốn nghe người ấy. Phê Tu tâu rằng đến mai vua sẽ nghe. Vậy qua bữa sau vua Agrippa với Berenice đến cách long trọng vào phòng sự kiện với quan quản cơ và các người tôn trưởng trong thành. Phê Tu bèn truyền lệnh điệu Phaolô đến. Đoạn Phê Tu rằng: Tâu vua Agrippa và hết thảy các ông có mặt tại đây, các ông đều thấy người này. Vì cớ nó nên thay thảy dân chúng Juda đến nài xin ơn tôi. Tại thành Jerusalem và tại đây cũng vậy mà kêu lên rằng chẳng khá để cho nó sống nữa. Phần tôi đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Caesar nên tôi định giải nộp cho Caesar. Nhưng vì tôi không có điều chi quả quyết để làm sớ tâu hoàng đế về việc nó nên đòi nó đến trước mặt các ông, nhất là trước mặt vua là Agrippa. Đặng khi tra hỏi rồi, tôi có điều để viết sớ. Và tôi nghĩ rằng giải một tên phạm mà chẳng nói rõ điều người ta kiện nó thì là trái lẽ lắm. Chương 3 Bây giờ, chúng ta trở lại bắt đường Ba Sang đi lên. ốc vua Ba Sang và cả dân sự người ra đón chúng ta đặng giao chiến tại Esrei. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, Ngươi chớ sợ, vì ta đã phó người, cả dân sự và xứ người vào tay ngươi. Ngươi sẽ làm cho người, nhưng ngươi đã làm cho si hôn vua Amorit ở tại hết Hezbon. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta cũng có phó vào tay chúng ta óc vua Ba san và cả dân sự người. Chúng ta có đánh bại người đến chừng không còn lại một ai. Trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy các thành của người, không có thành nào mà mình không chiếm lấy, tức là 60 cái thành và toàn miền Ạc Gốp là nước của óc trong xứ Ba san Các thành này vốn là đồn lũy có vách cao, cửa và cây gài, cũng có lấy những thành không có vách rất nhiều. Chúng ta khấn vái tận diệt các thành này như chúng ta đã làm cho Si-hôn, vua hết Hezbon, tức là khấn vái diệt hết các thành, các người nam, người nữ và con trẻ. Nhưng chúng ta chiếm lấy về phần mình hết thải súc vật và hóa tài của các thành ấy. Vậy, trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy của hai vua Amorit xứ bên kia sông Jordan từ khe Ạc Nôn đến núi Hạt Môn. Dân Sidon gọi núi Hạt Môn là Sirion, còn dân Amorit đặt tên là Senir. Các thành của đồng bằng, toàn Galaad và toàn Ba Sang cho đến Sanca và Esrei là hai thành của nước ốc trong Ba Sang. Vì về dân tộc Rephaim chỉ có một mình ốc vua Ba Sang còn lại. Này, cái giường bằng sắt của người há chẳng còn tại Ráp Ba, thành của con cháu Amôn sao? Bề dài giường là 9 thước, bề ngang 4 thước, theo thước tay người nam. Vậy, trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy xứ này. Ta cho người Ruben và người Gác từ xứ Aroe ở trên khe Ạc Nôn và phân nửa núi Galaad cùng các thành của nó ta cho phân nửa chi phái Manasse phần còn lại của núi Galaad và toàn Ba Sang nước của ốc, tức là cả miền Ạc Gúp cùng toàn Ba Sang vậy. Miền ấy gọi là xứ Rephaim. Jairơ, con trai Manasse, chiếm lấy cả miền Ạc Gúp cho đến giới hạn dân Geshurit và Makathit, đặt tên mình cho các thôn xứ Ba Sang là thôn Jairơ đến ngày nay hãy còn ta cũng cho Maki xứ Galaad. Về người Ruben và người Gác, ta cho phần Galaad có ranh ở giữa khe Ạc Nôn cho đến khe Gia Bốt là giới hạn của con cháu Ammon, luôn với đồng bằng Jordan từ Kinneret tới biển của đồng bằng, tức là biển mặn dưới triền núi Phitga về phía đông. Và trong lúc đó, ta truyền lệnh này cho các ngươi mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi có phó sứ này cho các ngươi đặng nhận lấy làm sản nghiệp. Hết thảy những chiến sĩ trong các ngươi phải cầm binh khí đi qua trước anh em mình là dân Israel. Chỉ những vợ, con trẻ và súc vật các ngươi. Ta biết rằng các ngươi có nhiều súc vật, sẽ ở lại trong những thành mà ta đã cho các ngươi, đến chừng nào Đức Giê-hô-va cho anh em các ngươi sự an nghỉ như mình. Và anh em cũng nhận được sứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho họ, tại phía bên kia sông Jordan. Đoạn, mọi người trong các ngươi sẽ trở về sản nghiệp mình mà ta đã ban cho các ngươi. Đang lúc ấy, ta cũng truyền lệnh này cho Joshua mà rằng, Mắt ngươi có thấy mọi điều Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho hai vua này. Đức Jehovah sẽ làm như vậy cho các nước nào mà ngươi sẽ đi qua. Đừng sợ các nước đó vì chính Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi tranh chiến cho các ngươi. Trong lúc này, tắc cầu khẩn cùng Đức Giê-hô-va mà rằng, Lại Chúa Giê-hô-va, Chúa đã khởi tỏ cho kẻ tôi tới Chúa sự oai nghiêm lớn và cánh tay quyền năng của Chúa. Vì trên trời dưới đất há có thần nào làm được việc và công sự quyền năng giống như của Chúa chăng? Tôi xin Chúa cho phép tôi đi qua xem xứ tốt tươi, núi đẹp đẽ này và Liban ở bên kia sông Jordan. Nhưng Đức Giê-hô-va bởi cớ các ngươi nổi giận cùng ta không có nhận lời ta bèn phán rằng Thôi chớ còn nói về việc này cùng ta nữa Hãy đi lên chót phích gia Ngước mắt ngươi lên về hướng Tây, hướng Bắc, hướng Nam và hướng Đông Mà nhìn xứ ấy Vì ngươi sẽ không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu Xong hãy truyền mạng lệnh cho Giô-xuê làm cho người vững lòng bền chí. Vì ấy là người phải đi qua trước mặt dân này, khiến chúng nhận lấy sứ mà người sẽ thấy. Ấy vậy, chúng ta có ở trong trũng đối ngang Bết Phê O. Chương 4 Hỡi Israel, bây giờ hãy nghe những mạng lệnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi. Hãy làm theo để các ngươi được sống và vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được. Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho để giữ theo các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. Nhân dịp của ba anh phêo mắt các ngươi đã thấy điều Đức Jehovah đã làm. Vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có diệt khỏi giữa ngươi mọi kẻ tin theo ba anh phêo Còn các ngươi là những kẻ vẫn theo Jehovah Đức Chúa Trời mình, ngày nay hết thảy còn sống. Này đi, ta đã dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ y như Jehovah Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy. Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lệnh và luật lệ này, vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc Họ nghe nói về các luật lệ này sẽ nói rằng dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai. Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Jehovah Đức Chúa Trời gần chúng ta mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? Lại, há có nước lớn nào có những mạng lệnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng? chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình. E ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi, những điều đó lìa khỏi lòng ngươi. Phải dạy cho các con và cháu ngươi. Hãy nhớ ngày ngươi chầu Jehovah Đức Chúa Trời ngươi tại Horeb, khi Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy nhóm hiệp dân sự để ta khiến chúng nghe lời ta hầu cho tập kính sợ ta đang lúc họ còn sống nơi thế thượng và dạy lời đó cho con cái mình. Vậy, các ngươi lại gần và đứng dưới núi. Và núi cả lửa cháy cho đến tận trời, có sự tối tăm, mây mịt mịt và đen kịt. Từ trong lửa, Đức Giê-hô-va phán cùng các ngươi. Các ngươi nghe một tiếng nói, nhưng không thấy một hình trạng nào, chỉ nghe một tiếng mà thôi. Ngài ra truyền cho các ngươi biết sự giao ước của Ngài, tức là 10 điều răn, khiến các ngươi gìn giữ lấy, và Ngài chép 10 điều răn ấy trên hai bảng đá. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va cũng phán dặn ta dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ, để các ngươi làm theo tại trong xứ mà mình sẽ đi vào nhận lấy. Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi tại Horeb. E các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng và làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ, hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời, hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất. Lại, e khi ngươi ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến dụ quỳ xuống trước các vị đó và thờ lại các tinh tú này mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng? Còn các ngươi, Đức Jehovah đã chọn và rút các ngươi khỏi lò lửa bằng sắt kia là xứ Egypto, để các ngươi thành một dân riêng của Ngài, y như các ngươi đã là điều đó ngày nay đoạn Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi nổi giận cùng ta có thề rằng ta không được đi ngang qua sông Giô-đanh và chẳng đặng vào xứ tốt đẹp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp vì ta phải chết trong xứ này không đi ngang qua sông Giô-đanh được nhưng các ngươi sẽ đi qua và nhận lấy xứ tốt đẹp ấy khá cẩn thận giữ lấy mình chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã cấm. Vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy và là Đức Chúa Trời hay kỵ tà. Khi các ngươi sẽ có con cùng cháu và khi đã ở lâu trong xứ rồi, nếu các ngươi làm bại hoại mình, làm tượng chạm nào, hình của vật chi mặc dầu mà hành ác trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi để chọc Ngài nổi giận, thì ngày nay Ta bắt trời và đất làm chứng quyết cho các ngươi rằng các ngươi sẽ chết vội và khuất mắt khỏi xứ mà mình sẽ đi nhận lấy tại bên kia sông Giô-đanh. Các ngươi chẳng ở đó lâu dài đâu, nhưng sẽ bị tận diệt. Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc các ngươi trong các nước, chỉ còn lại số nhỏ trong các nước mà Đức Giê-hô-va sẽ dẫn các ngươi vào. Ở đó các ngươi sẽ cúng thờ những thần bằng cây và bằng đá, là công việc của tay loài người làm nên, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn, cũng chẳng ngửi. Ở đó, ngươi sẽ tìm cầu Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp. Khi ngươi bị gian nan và các việc này xảy đến cho ngươi, bây giờ trong ngày cuối cùng, ngươi sẽ trở về cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và vâng theo tiếng Ngài. Vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót, sẽ không bỏ ngươi và không hủy diệt ngươi đâu cũng chẳng quên sự giao ước mà Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi. Vậy, ngươi hãy hỏi học về thời kỳ có trước ngươi, từ ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất, từ góc trời này đến góc trời kia. Nếu bao giờ có xảy ra việc nào lớn dường ấy, hay là người ta có nghe sự chi giống như vậy chăng? Tức là, há có một dân tộc nào nghe tiếng Đức Chúa Trời từ trong lửa phán ra như ngươi đã nghe mà vẫn còn sống chăng? Hay là Đức Chúa Trời há có cậy lấy sự thử thách, dấu kỳ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng dơ thẳng ra, cùng cậy công sự to tác và gớm ghê, đặng thử đi chiếm một dân tộc cho mình ở giữa một dân tộc khác, như mọi điều Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho các ngươi tại xứ Egypto dưới mắt mình chăng? Ngươi đã chứng kiến mọi điều đó để nhìn biết rằng Jehovah ấy là Đức Chúa Trời, chớ không ai khác hơn Ngài. Ngài từ trên trời khiến cho ngươi nghe tiếng Ngài để dạy ngươi. Trên đất, Ngài khiến cho ngươi thấy đám lửa lớn Ngài, và từ trong lửa, ngươi có nghe lời Ngài phán ra. Bởi vì Ngài yêu mến các tổ phụ ngươi, nên chọn lấy dòng dõi các người ấy, và chính Ngài nhờ quyền năng lớn mình rút ngươi ra khỏi xứ Egypto, đặng đuổi khỏi trước mặt người những dân tộc lớn hơn và mạnh hơn ngươi, đặng đưa ngươi vào xứ của dân đó và ban cho làm sản nghiệp y như điều ấy xảy đến ngày nay. Vậy, ngày nay hãy biết và ghi tạc trong lòng ngươi rằng Jehovah ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp này, chẳng có ai khác. Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi, hầu cho ngươi và con cháu ngươi đều có phước, ở lâu dài trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi mãi mãi. Môi-se bèn biệt ra ba cái thành ở bên kia sông giô về hướng mặt trời mọc, để kẻ sát nhân vô ý giết người lân cận mình mà không có ghét trước, được thế trốn tránh và ẩn núp trong một của các thành này và được sống. Ấy là Bết-xe, nơi rừng vắng, trong xứ đồng bằng, để cho người Ruben, Ramot, nơi Galaad, để cho người Gác, và Golan nơi Ba Sang, để cho người Manasseh. Này là luật pháp mà Môi-se đặt trước mặt dân Israel. Này là chứng cớ, mạng lệnh và luật lệ mà Môi-se truyền cho dân Israel khi ra khỏi xứ ai Egypto ở bên kia sông Jordan, trong trũng đối ngang Bethpheo tại xứ Sihon vua dân Amorit ở Heth-bôn, mà Môi-se và dân Israel đánh bại khi ra khỏi xứ ai Egypto. Dân Israel chiếm xứ người luôn với xứ Ốc vua Ba Sang